Ok hello, chào mừng tất cả anh em tiếp tục quay trở lại với kênh tiếng bóng đá cũng như là cái kênh uh, uh, tiếng soi kèo nhé anh em. Đấy, thì tiếp theo đây, tiếp theo đây tiếng sẽ lên tiếp cho anh em một cái video nhận định uh, soi kèo về cái trận đấu uh, tại vòng loại Euro. Đấy, trận đấu giữa San Marino cùng với Bắc Ireland. Đấy thì cái trận đấu này được diễn ra vào lúc uh, rạng sáng hai ngày 24 tháng 3 vào lúc 2 giờ 45 đấy thì à, cùng giờ cũng có rất là nhiều trận đấu được diễn ra thì Tiến cũng đã lựa chọn rất là nhiều trận đấu và đã lên video cho anh em tham khảo rồi đấy ví dụ như điển hình ở tại cái kênh Tiến số kèo thì Tiến cũng đã lên cho anh em các trận đấu như là Bồ Đào Nha với liên à, Lien sen này đấy rồi Ý với Anh này Đấy, rồi còn có trận khai mạc à, vòng uh, loại Euro vào lúc 10 giờ tối ngày 23 tháng 3, trận đấu giữa Kazakhstan cùng với Slovenia này. Đấy rồi cùng giờ cùng giờ 2 giờ cái này là tại kênh kênh uh, tiếng soi kèo nhé anh em đấy còn uh, cũng có chặn cùng giờ 2 giờ 45 tại cái kênh uh, tiếng bóng đá thì tiếng cũng đã lên xong cho anh em cái video giữa Đan Mạch với Phần Lan đấy rất là nhiều trận đấu cho anh em tham khảo luôn và tiếp theo đây tiếng sẽ tiếp tục lên thêm cho anh em một cái trận đấu vòng loại Euro cùng giờ đó chính là trận đấu của cái thằng San Marino cùng với Bắc Ireland đấy thì tại cái bảng đấu này tại cái bảng đấu này thì anh em có thể thấy là trận mình đã nhận định cho anh em hai cặp đấu rồi cặp đấu còn lại là Bắc Ireland cùng với uh, San Marino thì uh, Bắc Ireland uh, Bắc Ireland được cho được cho là cái đội bóng uh, mạnh thứ ba của cái bảng đấu này sau Đan Mạch với Phần Lan đấy thì uh, trước tiên trước khi trước khi mà mà uh, nhận định phân tích cũng như đưa cái mã kèo cho anh em tham khảo thì uh, anh em hãy cùng tiến xem qua về cái uh, uh, những cái cầu thủ mà được triệu tập tại uh, uh, hai cái đội tuyển này đấy riêng về riêng về thằng San Marino thì uh, các cầu thủ của cái uh, đội tuyển này đều thi đấu tại cái uh, những câu lạc bộ vô danh thôi anh em đấy đều thi đấu tại những cái câu lạc bộ mà nhỏ thôi đó không có cái cầu thủ nào mà đáng chú ý tại uh, Phần Lan nhé anh em đấy xin lỗi anh em đều không không có gì đáng chú ý uh, của các cầu thủ đại tại uh, đội tuyển San Marino nhé anh em đấy còn về uh, Bắc Ireland Bắc Ireland thì uh, uh, anh em có thể thấy này có rất là nhiều có rất là nhiều cầu thủ đang thi đấu tại bóng đá Anh đấy như là Korea Van đang thi đấu tại Sunderland này đó còn có Stoke City này Thompson này đó tại Leeds United cũng đã có sự góp mặt của Dallas này rồi uh, à, Levitt của Newcastle này đó rồi Sunderland cũng có sự góp mặt của uh, uh, hai hậu vệ uh, Ballard cùng với uh, mà, đó rất là nhiều uh, cầu thủ đến từ ngoại hạng Anh còn có uh, thủ thành của bên này này đấy thì xét về cái uh, uh, các cầu thủ xét về các cầu thủ cũng như cũng như là về cái bảng xếp hạng FIFA hiện tại thì cái thằng Bắc Ireland này đang nhỉnh hơn cái thằng San Marino rất là nhiều đúng không anh em đó vì vậy nên chắc chắn cái tỷ lệ chấp của nhà cái cũng rất là cao hiện tại riêng riêng trên cái trang ờ, này thôi thì thì anh em cũng có thể thấy là có mã kèo tham khảo cho anh em là được chấp 2.75 đó Bắc Ireland chấp 2.75 trước cái thằng San Marino này đấy thì uh, Tiến sẽ nhận định và phân tích cho anh em hai cặp đấu này xong rồi Tiến sẽ cho anh em xem kỹ hơn về cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra đây thì uh, trước tiên anh em có thể thấy cái phong độ của cái thằng San Marino đội bóng ờ, đội chủ nhà ở cái trận này thì uh, San Marino đang có cái phong độ khá là tệ luôn em trải qua 10 trận đấu gần nhất San Marino không biết mùi chiến thắng đó và chỉ có hai trận hòa hai trận hòa trong khuôn khổ giao hữu trước cái thằng uh, uh, Cichelet này cùng với uh, uh, San Lucia này còn lại là phải nhận đến 8 thất bại trước mọi đối thủ luôn đó à, <clears throat> một cái phong độ khá là tệ nha anh em mà nghiêng tiếng thấy nghiêng tiếng thấy gì trong các trận 10 trận đấu này thì có đến 8 trận đấu thì hàng tiền đạo của San Marino không thể ghi bàn trước các đối thủ đó một cái phong độ cả công lẫn thủ đều thi đấu phải nói là cực kỳ tệ và chắc chắn chắc chắn cái thằng San Marino này là một miếng mồi ngon một miếng mồi ngon cho các bảng đấu mà có sự góp mặt của Đan Mạch cũng như Phần Lan đó và đặc biệt là là Bắc Ireland chắc chắn cũng rất là ưa thích cái con mồi San Marino trong cái bảng đấu này đó thì à, nhìn vào đội khách nhìn vào đội khách uh, Bắc Ireland thì anh em có thể thấy là cái phong độ của uh, đội khách cũng uh, tương đối ổn chứ tương đối ổn ổn hơn rất là nhiều so với cái thằng San Marino này nhé anh em đấy thì anh em thấy này ở 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường thì Bắc Ireland cũng có được đến 4 chiến thắng 3 trận hòa đấy và phải nhận 4 thất bại thì gần nhất gần đây nhất là tại cái giải đấu uh, à, Nation Cup Nation Cup thì uh, cái thằng Bắc Ireland uh, đã trải qua 7 trận tại cái giải đấu này uh, xin lỗi anh em đã trải qua 6 trận tại cái giải đấu này với một chiến thắng hai trận hòa và tiếp theo đó là phải nhận 3 thất bại nhưng nhìn kỹ vào cái uh, giải đấu này thì anh em có thể thấy cái trận đấu của uh, Ireland có đến 5 trên 6 trận đấu này thì các cầu thủ tiền đạo của Ireland đều uh, có thể ghi bàn đó và chỉ riêng chặn thua trước cái thằng GC tại lượt đi cũng như lượt về tại cái giải đấu này với tổng tỷ số là 4-1 còn lại thì các trận đấu dường như dường như là cái thằng Bắc Ireland đều thua tối thiểu với tỷ số 1-0 với cách biệt một bàn mà thôi đấy và và cái phong độ của tiền đạo các tiền đạo của ờ, Bắc Ireland cũng đang có cái phong độ ghi bàn khá là tốt nha anh em đấy thì trước đó trước đó tại ờ, giải giao hữu thì uh, các tiền đạo của Ireland cũng đã có trận thắng ờ, trước cái thằng ờ, Luxembourg với tỷ số 3-1 này đấy thì tuy tuy là cái phong độ vừa phải thôi không đến nỗi tốt cho lắm nhưng đối với tiếng thấy riêng cái trận đấu này thì uh, San Marino chắc chắn chắc chắn sẽ là một miếng ngồi mồi rất là ngon dành cho cái thằng bất Ireland đặc biệt là trong cái bản đấu này anh em để ý này trong cái bản đấu này đang có sự góp mặt của uh, Đan Mạch này Phần Lan cùng với uh, Slovenia đấy thì các đội bóng thi đấu khá là tốt thì hiện tại chắc chắn nếu như nếu như thằng Bắc Ireland này muốn đi sâu tại uh, ờ, Euro năm nay thì chắc chắn trước tiên phải thắng đậm phải giành một chiến thắng đậm trước San Marino đó phải thắng đậm trước con mồi ngon này để lấy những cái điểm số cũng như cũng như về cái hiệu số để uh, uh, có được một vị trí đứng ở cái lượt trận đầu tiên trong cái uh, lượt trận tại cái vòng bảng này đúng không anh em đấy vì những trận còn lại nè anh em có thấy phía trước sau khi mà mà mà sau khi mà đá với thằng San Marino xong thì uh, ờ, Bắc Ireland phải đối đầu với ờ, Phần Lan đó thì riêng tiếng thấy cái cặp đấu này khá là uh, tương đồng nhau nè Bắc Ireland cùng với Phần Lan thì hai cái thằng này thi đấu khá là ngang nhau đấy nhưng trước tiên thì chắc chắn Bắc Ireland sẽ uh, làm mọi cách để chiến thắng thật là đậm trước cái thằng San Marino này đó để giành được những cái điểm số trước mắt đã cũng như là cái hiệu số để uh, tích lũy cũng như cũng như là chuẩn bị trước cho những thềm trận tiếp theo đấy à, và anh em hãy cùng tiến xem thêm về cái à, lịch sử đối đầu của hai đội nhé đây thì trong lịch sử hai cái thằng này đã từng gặp nhau tổng cộng là 4 lần nha anh em đó thì à, ở trận lượt đi lượt về tại à, à, championship của World Cup này thì à, cái thằng à, Ireland đã giành chiến thắng tổng tỷ số 7-0 ở hai lượt trận trước San Marino đấy và ở năm à, 2016 27 thì à, Bắc Ireland cũng đã có y như chiến thắng 7-0 như cái lượt chặn hồi năm 2008 2009 trước cái thằng à, San Marino này đấy và chắc chắn cái thành tích này sẽ lặp lại một lần nữa thậm chí là có khi đậm hơn thắng đậm hơn cho cái thằng à, Bắc Ireland trước San Marino ở cuộc đối đầu đêm nay đấy vì vậy chắc chắn ở trận đấu này dù cho dù tiến chưa biết cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra như thế nào tiến chưa chưa có vào cho anh em xem nhé nhưng riêng tiến chỉ cần chấp dưới từ ba trái trở xuống là chắc chắn tiến sẽ cho anh em nằm vào cái mã kèo là cái thằng uh, bắc ireland này đó ok thì hiện tại anh em cứ cùng tiến xem qua cái mã kèo mà nhà cái đưa ra trong cuộc đối đầu này nha đây thì hiện tại uh, tiến nhận định cho anh em trận đấu này khá là sớm nên chỉ có được hai cái mã kèo để cho anh em tham khảo thôi đó hai mã kèo tài xỉu cùng với hai cái mã kèo uh, uh, chấp cả chặn đó thì hiện tại anh em có thấy nhà cái đã đưa ra mức chấp dành cho cái thằng bắc Ireland trước uh, San Marino là mức chấp 2.75 cả chặn này cùng với mức chấp 3 hòa nữa này đấy cùng về tài xỉu cả chặn là 3.25 cùng với 3.5 đấy còn ở hiệp 1 thì à, Bắc Ireland cũng có mức chấp là 1.25 cùng với mức 1 hòa trước San Marino ờ, và mức tài xỉu hiệp 1 là 1.5 cùng với 1.75. Đấy, với những mã kèo này, với những mã kèo này thì Tiến đã nói với anh em ở từ nãy video rồi là Tiến rất kết cái thằng Bắc Ireland, đặc biệt là San Marino. À, vừa có một đội hình không có chiều sâu cũng như cái cầu thủ của San Marino à, chỉ ở mức trung bình thôi, các cầu thủ vô danh thôi. Đấy, và đang có phong độ phải nói là rất là tệ luôn khi mà gặp các đội ờ, đội tuyển mà mà ngang trình cũng như là các đội tuyển mà có thứ hạng thấp hơn thì San Marino cũng đều phải nhận thất bại ờ, trước mọi đối thủ và không có một trận hòa luôn chứ chưa nói đến là một chiến thắng đúng anh em đấy vậy thì với cái tỷ lệ kèo này không có lý do gì mà để anh em phải nằm vào cái thằng đội chủ nhà San Marino cả đấy và Tiến sẽ chốt cho anh em cái mã kèo mà Tiến chọn trong cái cuộc đối đầu này Tiến sẽ chốt nhanh cho anh em đó chính là mã kèo Bắc Ireland chấp 2.75 anh em cũng có thể vào cho tiếng cái mã kèo là chấm ba hòa này đấy và tiến chắc dự đoán là cái trận đấu này ở hiệp 1 ở hiệp 1 thì Bắc Ireland sẽ có chiến thắng uh, sẽ có bàn thắng nhưng uh, từ 1 đến 2 bàn thì uh, do chưa chắc chắn cho chưa chưa có biết được cái đội hình ra sân chính thức nên tiến chưa có dám cho anh em cái mã kèo chấp hiệp một đấy nhưng mà tiến tin là trận đấu này Ireland sẽ thắng từ hai bàn trở lên đấy vậy cho nên với cái tỷ lệ kèo này anh em cứ vào cho tiến cái mã kèo là à, Ibex Ireland chấp 2.75 cả chặn ok cho anh em cùng với đó là anh em dằn thêm cho tiếng cái mã kèo là tỷ số hiện tại chưa có mã kèo tỷ số nhé hiện tại chưa có cái mã kèo là là tỷ số cả chặn nhưng à, gần à, vào ngày 23 thôi trận đấu này diễn ra vào 2 giờ 45 rạng sáng ngày 24 này thì chắc sáng ngày 23 hoặc có thể là là trưa ngày 23 thì có đầy đủ mã kèo hơn cũng như là kèo gốc kèo, kèo thẻ này nọ các kiểu cho anh em chơi đấy thì với những mã kèo đó thì anh em cứ vào cho tiếng cái mã kèo là cái thằng xanh à, à, xin lỗi anh em anh em cứ vào cho tiếng cái mã kèo là bắc Ireland chấp 2.75 cả chặn đó, đây là một mã kèo thứ hai là anh em dằn thêm cho tiếng vào cái tỷ số 20 nha anh em nhớ nhé dằn thêm cho tiếng vào cái tỷ số 20 dành cho cái thằng bắc Ireland này đây đây tiếng sẽ ghi kỹ hơn cho anh em này đây à, nằm bắc Ireland nhé anh em bắc Ireland chấp 2.75 này trừ 2.75 FT đây là một mã kèo nha anh em đấy thứ hai thứ hai là anh em vào cho tiếng dần thêm cái tỷ số dần tỷ số 20 dần tỷ số bắt Ireland 20 FT ok cho anh em đấy anh em chọn cho tiếng nhớ nha mã kèo chấp bắt Ireland chấp 2.75 cả trận cùng với cái việc là anh em dần cho tiếng cái tỷ số là 20 dành cho chiến thắng dành cho bắt Ireland đấy ok thì anh em cũng nhớ đây chỉ là những cái mã kèo mà nằm ở mức là tham khảo thôi nhé anh em đấy vì chưa có cái thông tin ờ, chính thức về cái đội hình cái sân của hai đội cũng như tiếng đã nói đầu video cũng có thể là cái thằng bắc Ireland này sẽ tung ra cái đội hình ờ, dự bị cho cái ờ, dạ, trận mở màn khi mà cái thằng San Marino uh, thi đấu khá là tệ cũng như là một cái đội bóng tí hon thôi thậm chí là thằng San Marino này mà đưa Việt Nam vô thì Việt Nam chắc cũng chấp tầm một trái trái gửi hơn anh em đó vậy cho nên anh em cứ nằm cho tiếng vào cái thằng Bắc Ireland nhưng mà đây chỉ là những cái ờ, cái ờ, ý kiến mà mà mà tham khảo trước trận đấu của tiếng cho anh em thôi vì trận đấu này còn khá là lâu mới diễn ra đấy và tiếng lên video khá là sớm để cho được cái đề xuất từ YouTube để cho anh em có thể tìm để tham khảo về các mã kèo mà tiếng đưa ra thôi đó cho nên cũng có thể anh em nhớ tiếng nói rõ nhé, cũng có thể là Bắc Ireland sẽ đưa ra cái đội hình dự bị để giành chiến thắng ờ, tầm một hai bàn trước San Marino thôi đấy nên nếu mà muốn chắc chắn hơn muốn chắc chắn hơn thì anh em cứ liên hệ cho tím qua qua qua cái telegram hoặc là cái số zalo phía dưới cái video này đây số zalo 0963 731 346 hoặc là telegram kèo bóng cao tiến đấy thì tiến sẽ đưa tất cả anh em một nhóm nếu như nếu như mà anh em đã đạt đủ hai cái điều kiện mà tiến đưa ra thứ nhất là anh em phải có một cái số vốn tối thiểu là từ 1 đến 2 củ trở lên đấy anh em nhớ nhé nếu mà anh em cầm vài trăm mà xin vào nhóm thì tốt nhất anh em nên né tiếng ra thì cầm vài trăm nó đi uống cà phê ăn uống hay đưa bồ đi chơi này nọ đi chứ đừng có liên hệ tiếng làm gì mất thời gian nhá thứ nhất anh em phải có số 4 một hai củ trở lên đó thứ hai thứ hai là anh em phải chơi cùng trang với tiếng ok chứ anh em quý vị anh em chơi cùng trang với Tiến thì Tiến mới có thể kiểm soát được các cái mã kèo cũng như là lựa chọn cho anh em mã kèo phù hợp mới nhất đúng không thì anh em mình chơi cùng trang Tiến mới cảm kiếm Tiến mới soi được những cái biến động tỷ lệ kèo trực tiếp đó lúc đó Tiến chụp hình à, trực tiếp và đẩy liên đẩy trực tiếp lên trên nhóm cho anh em theo luôn nếu như mà giữa chặn có những gì thay đổi ấy thì nếu mà anh em mình chơi trung gian thì tiếng nắm bắt được cái tình hình đó lúc đó tiếng sẽ cho những mã kèo khác để anh em dằn lại đúng không đó cho anh em dằn lại thì anh em sẽ có lãi nhiều hơn cũng như là hạn chế cái việc thua tha hơn chứ đừng có như ờ, nhiều anh em mà mà hay nhấn tin tiếng mà mà xin vào nhóm rồi xong rồi ờ, à, lại lấy những cái kèo đó đi chơi bên ngoài quả thầu quả cò nói thẳng những anh em đó là chơi chị là rất là ngu luôn đúng không anh em cầm à, anh em anh em vào nhóm tiếng lấy kèo thì chơi danh trang là là lãi vừa lãi nhiều không bị mất like không bị mất phí nè mà anh em ngu anh em chơi bên ngoài quả thầu quả cò làm cái gì đấy ví dụ như cái mã kèo thằng bắc Ireland này đây anh em thấy mức chấp không chấp tới ba trái chấp cao nhưng mà ăn đến 2.2.0 có nghĩa là anh em bỏ à, ờ, 10 củ ở trận đấu này đi anh em nếu thắng anh em sẽ thu về được 22 củ đó ăn gấp uh, ăn còn hơn cái vốn của anh em luôn nhưng nếu cái mã kèo này mà đem ra ngoài đi nó chỉ cho anh em ăn ở cái mức là ăn 8 hơn 9 thôi đó có phải nếu như trên trang anh em bỏ 10 củ anh em thắng được 12 nào là thu về 22 là 12 củ đúng không nhưng với mã kèo này đó anh em bỏ 10 củ anh em chỉ bên ngoài đi anh em thu về 17 18 thôi cao lắm là 19 thôi đó anh em sơ sơ thôi tám mười củ rồi mất hết ba bốn củ rồi chơi như vậy thì chơi ngu chứ còn gì nữa đúng không rồi nếu mà lúc anh em thua ấy đó thì cái lúc đó người chịu thiệt cũng là anh em thôi chứ tụi nó cũng chả mất mát cái gì hết đó mà ngược lại thằng thầu thọt thằng thầu thằng cò đó nó còn ăn ngược qua được cái hoa hồng của anh em nữa đó đúng ngu đúng anh em nếu mà tiếng mà nói xúc phạm anh em thì cho tiếng xin lỗi nhé tiếng chỉ muốn nói lên những gì mà mà sự thật thôi đó nếu như anh em đang thua tha sao bờ thật sự muốn đồng hành với tiếng ở chặng được phía trước đó đặc biệt là cái mùa ego này rất là dễ kiếm công gạo thì cứ liên hệ ngay cho tiếng qua cái số Zalo hoặc Telegram phía dưới cái màn hình này ok thì tiếng cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây nhé anh em yêu quý tiến thì hãy thể hiện bằng cái cách là ấn nút đăng ký theo dõi kênh tiếng bóng đá cũng như là đăng ký theo dõi kênh tiếng số kèo đấy thì riêng cái kênh mà tiếng số kèo này tiến cũng đã sắp đạt đến ờ, cái cột mốc là một ca súp đó thì mong anh em là để là một lượt đăng ký follow để cho tiến mau đẩy nhanh cái kênh youtube này lên được một ca súp trong cái tháng 3 này nhé anh em ok chúc anh em luôn thắng ở các mùa kèo mà anh em đã đầu tư và chúc anh em có nhiều sức khỏe nhé